Xin chào các bạn Chào các bạn quay trở lại với kênh H5 TV2 của mình nhé Và cũng là kênh Phạm Hưởng với Vlog của mình Đấy, Thì à, cái kênh của mình à, chuyên về phong thủy tử vi trong đời nhé Đây là những vật phẩm về phong thủy rồi vật phẩm để chấn chặt lại ngôi nhà tốt hay ngôi nhà xấu Rồi là gia tăng thêm sự may mắn cho ngôi nhà nhé Rồi là vật phẩm uh, phật bản mệnh rồi là vòng phong thủy thì tất cả những vật phẩm này mình đều chia sẻ trong các clip nhé thì nói chung là cái cuộc đời của mình năm nay cũng gần 40 nồi bánh chân rồi các bạn này đó thì các bạn xem clip của mình mà thấy hay thấy ý nghĩa các bạn cho mình một like đăng ký đăng ký kênh rồi là chia sẻ video giúp mình nhé thì quay trở về vấn đề thì hôm nay mình chia sẻ cho chia sẻ cho bạn về cái vấn đề đó là cái giờ hoàng đạo là gì và ngày giờ hoàng đạo và hắc đạo nó như thế nào nó ý nghĩa như thế nào nhá thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn về vấn đề hôm ngày hôm nay nhé thì thì trong ờ, thiên văn cổ đại các bạn nhé thì trên trong thiên văn cổ đại hồi xưa ấy, thì là có thì là, là còn có tên gọi là thiên à, thiên hoàng đạo đấy à, tức là quỹ đạo à, quỹ đạo chuyển chuyển động là chuyển động của ông mặt trời đấy, chuyển động của ông mặt trời đấy à, Uh, quanh chúng ta xoay quanh chúng ta mà chúng ta nhìn thấy được <coughs> đó thì là ông mặt trời thì ông chuyển động trong vòng một năm thì ông mới về lại vị trí cũ Đấy, thì dĩ nhiên là quỹ đạo đó quỹ đạo đó là thấy đường đi của ông mặt trời trong một năm hay là có những khoảng cách khác nhau hay có những khoảng cách khác nhau rồi lấy quỹ đạo đó phân định ra mùa hè mùa xuân hạ thu đông rồi thời tiết nắng mưa mưa bão đấy rồi là thuyết nhị thập bát tú thì là cũng có nguồn gốc xuất phát từ là hoàng đạo nhá thì ờ, các ngôi sao xấu hay là tốt vốn là không có hàm ý các ngôi sao nói chung cũng không hàm ý tốt hay là xấu nhưng theo về về về, về tâm lý về tâm lý của người xưa thì à, mặt trời mặt trời tức là ông trời và mặt trời mặt trời là hữu hình còn ông trời là vô hình đấy thì mọi người mọi mọi người mọi vật rồi là mọi việc rồi là mọi à, điều là phúc họa trên đời này thì cũng đều là do ông trời quyết định do ông trời ông quyết định đấy thì à, ông quyết định là ông quyết định về ngày ngày rồi tháng tháng năm năm nó rồi là trên đường đi của ông trời trên đường đi nha trên đường đi của ông trời mà xoay quanh trái đất đó, thì là đều có các như này đều có các vị thần đều có các vị thần gọi là đi theo đi theo để mà hậu để là hậu vệ Đấy, hậu vệ cho ông trời thì mỗi vị thần này là một ngôi sao đấy thì là à, các thần thì có trong các thần đó cái thần mà đi hậu vệ cho ông trời thì dĩ nhiên là sẽ có thần thiện và có thần ác đó thì mỗi thần thì sẽ no Ờ, lo mỗi một việc cho ông do ông trời do ông trời uh, giao phó cho đó thì vì vậy á, thì trong 12 giờ đó, trong vì vậy trong 12 giờ thì có 12 vị thần sát hạt Đấy, các vị thần sát hạt này cũng luân phiên à, luân phiên trực trực ờ, nhật nhá trực nhật là mỗi giờ mỗi ngày mỗi tháng mỗi năm Đấy, thay phiên nhau để trực đó thì uh, cái đường cái đường của thần đi cái đường của thần đi đi thì dĩ nhiên là sẽ có thần thiện và có thần ác đấy thì thần thiện thì người ta gọi là hoàng đạo đấy, còn thần ác thì người ta gọi là hắc, hắc đạo nhé thần thiện là hoàng đạo còn thần ác thì người ta gọi là hắc đạo đấy thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn thì tất cả là có 6 vị thần có 6 vị thần là hoàng đạo hoàng đạo là sáu vị thần tốt và sáu vị thần là là là là, là, là sáu vị thần là ác là gọi là hắc đạo sáu vị thần ác thì gọi là hắc đạo và sáu vị thần thiện thì gọi là hoàng đạo gì đó mà khi mà chúng ta khi mà chúng ta mà xem cái ngày hoàng đạo hay cái giờ hoàng đạo thì trong những khoảng giờ đó trong khoảng ngày ngày hoàng đạo đó hoặc ngày hoàng đạo kết hợp với giờ hoàng đạo đó mà chúng ta làm mọi việc gì đó trong cái khung giờ đó thì cực kỳ là tốt cực kỳ là tốt nó sẽ gia tăng thêm sự may mắn tại vì sao tại vì trong khung giờ đó là thần thiện thần thiện trực thần thiện ở trên trời trực và quyết định mọi việc thì đã đã nói thần thiện thì dĩ nhiên lúc nào cũng tạo phúc cho dân lành thì trong cái thời gian hoàng ngày cái hoàng hoàng đạo hoặc là trong cái giờ hoàng đạo đó mà chúng ta làm về cái việc kinh doanh hay là về việc như là cưới gã hay là về việc là là là là, là, là, là động thổ hay đập mái nhà đấy thì trong cái khoảng thời gian đó thì dĩ nhiên là thần thiện sẽ giúp đỡ chúng ta mọi mọi việc về mọi mặt đấy thì rồi mình sẽ chia sẻ từng thần một nhé mình sẽ chia sẻ các bạn là sáu thần thiện trước là sáu thần thiện được gọi là hoàng đạo nhé và sáu thần ác gọi là hắc đạo cái vị thần thứ nhất có tên gọi đó là thanh long hoàng đạo nhé vị thần thanh năng hoàng đạo này thì tốt cho mọi việc đứng đầu bảng trong các giờ hoàng đạo nhé do cái vị thần thứ hai đó là minh đường hoàng đạo thì có lợi cho việc gặp các vị đại nhân cho cho cho các việc là thăng quan tiến chức như là gặp gỡ gặp gỡ người này để mà mà để mà để mình mình nâng để mà mình nâng nâng cấp về về quan chức chức quyền nhé nó <coughs> số 2 vị thần số 3 đó là kim quỹ đạo nó bị thần thứ mà là kim quỹ đạo có nghĩa là tốt cho việc cưới hỏi nhé đấy phần thứ ba đó là kim quỹ đạo là kim quỹ hoàng đạo nhé kim quỹ hoàng đạo là tốt cho việc cưới hỏi rồi vị thần thứ tư ở đây là thiên đức thiên đức hoàng đạo thì là hanh thông về mọi mặt hanh thông về mọi mặt chúng là tốt về mọi mặt nhé cái thần thứ năm thứ năm đó là ngọc đường hoàng đạo thì tốt cho việc là trừ những việc liên quan đến à, bùn đất bếp núc và rất tốt cho việc là giấy tờ công văn học hành nhé rồi cái thần thứ sáu là tư mệnh hoàng đạo thì tư mệnh hoàng đạo này là mọi việc đều tốt rồi cái thần thứ bảy đó là thiên hình hắc đạo thì là rất kỵ về rất kỵ là kỵ về kiện tụng nhé rồi số 8 thần số 8 là bạch hổ hoàng đạo bạch hổ hoàng đạo này là kỵ mọi việc trừ những việc săn bắn tế tự Đấy. rồi cái vị thần số 9 đó là chu tước hắc đạo có nghĩa là kỵ các biện là chăn cãi kỵ các việc là chăn cãi kiện tụng nói rồi cái thần tiếp theo số 10 là thần thiên nao hắc đạo là mọi việc bất lợi trừ những việc chấn áp thần quỷ trong tín ngưỡng mê tín nhé do cái vị thần số 11 đó là huyền vũ hắc đạo thì là kỵ về kiện tụng và giao tiếp Đấy, kiện tụng và giao tiếp rồi vị thần thứ 12 đó là câu trận câu trận hắc đạo là rất kỵ trong việc rời nhà làm nhà và tang lễ đó thì các bạn nên nhớ là nếu mà nếu mà các bạn á, mà ví dụ như làm nhà mà gặp vào cái cái cái cái cái, cái ngày giờ hắc đạo ngày giờ hắc đạo là các bạn không nên làm ví dụ rời nhà đó rời nhà rời kia cũng như là đập bánh nhà hay động thổ mà rơi vào cái cái, cái ngày hắc đạo ngày hắc đạo có nghĩa là ngày xấu giờ xấu gọi là hắc đạo là thần xấu thần ác cái, cái thần ác trong trong trong ngày đó là cai quản nên là chúng ta không làm được việc gì đó nó lại không tốt nếu mà ví dụ như chúng ta mà à, động thổ hay xây nhà hay làm cưới gả gì đó thì chúng ta phải xem cái ngày hoàng đạo ngày hoàng đạo và cái ngày giờ hoàng đạo ngày hoàng đạo kết hợp với giờ hoàng đạo thì tại vì sao mà người ta xem xem ngày cưới gả rồi phải phải có cái giờ rước dâu bắt bắt buộc ăn là phải trong giờ này phải bước chân ra khỏi nhà để đi rước dâu rồi đi rước dâu phải từ cái giờ này làm sao rước cô dâu về nhà mình trong cái khoảng thời gian này đó là giờ hoàng đạo đấy các bạn phải để ý như vậy thì tại sao người đi xem thầy này thầy kia ta bắt buộc vào ăn bắt buộc ăn là trong tháng này chỉ có 3 ngày để chúng ta cưới và trong ba cái ngày này sẽ có giờ hoàng đạo đấy, mà cái giờ hoàng đạo nó thì thực ra nó chỉ có 2 giờ đồng hồ thôi các bạn nó chỉ tầm có rơi vào trong 2 giờ giờ hoàng đạo tốt để chúng ta rước dâu vừa đi rước và về đi lúc vừa đi và vừa về chỉ trong có 2 giờ đồng hồ làm sao để cô dâu về nhà chồng trong vòng 2 giờ đồng hồ hoàng đạo đó thì là các bạn nên biết là là cái giờ hoàng đạo đó là nó nó nó nó, nó, nó, nó ý nghĩa như thế nào nhá đấy thì đó thì các bạn nên á, thì cái này á, cái giờ hoàng đạo là chúng ta phải xem vào trong cái lịch trong cái lịch của chúng ta các bạn nhé cái lịch cái lịch ở nhà mình à, xem á, cái lịch á. đấy thì các bạn vào hôm đó bạn xem mà xem những cái giờ hoàng đạo và cái ngày hoàng đạo thì các bạn phải xem ngày âm lịch nha bạn các bạn phải xem cái ngày âm lịch của chúng ta chứ không được xem ngày dương lịch nhá rồi chúng ta xem ngày âm lịch đó nếu chúng ta sẽ đọc ở ở trong cái tờ giấy đó nó có sẽ ghi là ngày hoàng đạo hay là ngày hắc đạo rồi là giờ hoàng đạo là giờ gì giờ tí hay giờ dần hay giờ thìn giờ mùi đó thì chúng ta ví dụ như chúng ta bảo ù hôm nay là cái ngày này là ngày hoàng đạo rồi nó có luôn cả cái giờ hoàng đạo là giờ này giờ này thì chúng ta chọn vào cái ngày đó để chúng ta làm mọi việc mà trong cái giờ khoảng thời gian đó chúng ta làm về cái việc gì đó là nó rất là tốt cho chúng ta nhé ví dụ như ngày khai trương ví dụ như các bạn xem ngày khai trương gì thì dĩ nhiên là cái cái ngày hoàng đạo ví dụ như là mùng 9 là ngày hoàng đạo rồi trong cái ngày mùng 9 ấy, ngày hoàng đạo rồi cái, cái giờ hoàng đạo là giờ nào giờ tí hay giờ thìn hay giờ xỉu đó, nếu mà giờ thìn thì là từ 7 giờ sáng đến 9 giờ sáng thì trong vòng là 7 giờ sáng đến 9 giờ sáng thì chúng ta sẽ làm cái mâm lễ để thắp hương để khai trương là từ 7 giờ sáng đến 9 giờ sáng có nghĩa là cái giờ thìn vâng mà cái, cái ngày khai trương đó là ngày mùng 9 thì cái ngày đó gọi là ngày hoàng đạo kết hợp với giờ hoàng đạo để chúng ta khai trương các bạn nên nhớ cái giờ hoàng đạo là chỉ có 2 giờ thôi nha các bạn nhé cái giờ hoàng đạo là chỉ có 2 giờ thôi nghĩa là cứ một con giáp là có 2 giờ hoàng đạo ví dụ giờ thìn là chỉ có 7, 7 giờ đến 9 giờ nghĩa là chỉ có hai tiếng đồng hồ thôi gọi là là 2 giờ hoàng đạo nhé đó hay là giờ giờ ngọ thì cũng chỉ có hai tiếng hồ giờ nào tại vì sao một ngày nghĩa là chúng ta chỉ có 12 giờ mà một ngày là 24 giờ thì dĩ nhiên là 12 con giáp tương ứng với 24 giờ thì một con giáp sẽ là 2 giờ một con giáp có 2 giờ hoàng đạo các bạn phải nên hiểu là như vậy nhé thì thường thường cái giờ hoàng đạo này người ta chỉ có làm là một là lập mái nhà hai là cưới gã ba là khai trương đấy bốn là động thổ đấy đó là về cái vấn đề mà chúng ta làm về cái những vấn đề mà chúng ta làm trong vòng 2 giờ đồng hồ phải xong cái cái cái cái cái kế hoạch chúng ta làm đó là phải xong cái kế hoạch đó của người ta gọi là giờ hoàng đạo đó là cái giờ hoàng đạo mà kết hợp luôn cái ngày hoàng đạo thì cực kỳ là đẹp các bạn nhé đó thì thì đó là người ta thường thường đi xem thầy xem này bọn hôm nay động thổ vào ngày mùng 9 rồi là giờ hoàng đạo là giờ từ 7 giờ sáng đến 9 giờ sáng chúng ta phải động thổ thì đó là giờ hoàng đạo và kết hợp với ngày hoàng đạo đó nhá thì đó thế còn mà ví dụ như mà những người ta mà xem cái ngày hoàng đạo thôi cái ngày hoàng đạo mà không có giờ hoàng đạo thì người ta phải xem về tuổi là mình làm về vấn đề gì đó làm về vấn đề đó ví dụ như chúng ta đi đi đi đi ví dụ là đi à, gọi là đi nghĩa là như mình đi à, mua như ví dụ như mình đi mua xe mua nhà mua cửa mua gì đó thì người ta chỉ xem cái ngày hoàng đạo thôi người ta chỉ xem cái ngày hoàng đạo thôi đó rồi là người ta à, người ta xem cái tuổi của cái cái của mình của mình trong cái cái cái cái, cái ngày đó có tốt có đẹp hay không nó đi theo cái ngày hoàng đạo đó rồi tuổi của mình cái không tháng đó có bị suy kỹ về vấn đề gì tuổi về ngày về ngày giờ gì trong ngày đó ngày đó không thì người ta sẽ về làm vấn đề khác thì nói chung á thì về vấn đề mình cứ nói năm na là cái chọn ngày hoàng đạo và cái giờ hoàng đạo thì nó chỉ làm được những việc ở trong vòng 2 giờ đồng hồ đó là gọi là ngày hoàng đạo và kết hợp với giờ hoàng đạo một là cưới gã hai là động thổ ba là đập mái nhà đấy hay là bốn là là, là, là, là, là gì đấy nói chung chỉ trong vòng 2 giờ đồng hồ chúng ta phải bắt buộc phải xong kế hoạch công việc của mình trong vòng 2 giờ đồng hồ thì cái đó người ta gọi là chọn về cái giờ hoàng đạo nhá đấy, thì đó thì hôm nay mình đã chia sẻ xong cho các bạn về vấn đề đó là cái ngày hoàng đạo và cái giờ hoàng đạo nó có tác dụng như thế nào rồi đó đấy thế còn mà cái ngày hắc đạo các bạn ví dụ như cái ngày hắc đạo và cái và cái giờ hắc đạo thì chúng ta phải nên tránh về hai cái hai hai đường này tại vì là thần ác là luôn luôn gọi là hắc đạo thì hắc đạo nghĩa là rất là xấu các bạn nhé ngày xấu rồi giờ xấu nữa là gọi là ngày hắc đạo rồi là giờ hắc đạo đó thì các bạn nên tránh không làm về cái việc gì lớn tránh vào cái, cái ngày giờ đó nhé đó, chỉ có ngày hoàng đạo và giờ hoàng đạo thì chúng ta làm mình sẽ làm vấn đề gì đó Đấy, thì mỗi một cung một mận một tuổi cũng đều có giờ hoàng đạo riêng của mình các bạn nhé đều có giờ hoàng đạo riêng thì về cái vấn đề này á, thì là trên cái cân trước mình đã chia sẻ rồi nhá thì mình mới mốt cái cân này á, thì mình sẽ chia sẻ sau về vấn đề là phong thủy tử vi trọng à, à tử vi trọng đời thì mình sẽ, mình sẽ chia sẻ là về cái à, giờ hoàng đạo của từng tuổi cái giờ hoàng đạo có nghĩa là à, ngày chẵn này rồi là tháng chẵn này như là giờ lẻ này của cái ngày đấy của ngày đó ví dụ là ví dụ như ngày mai mình đi làm việc gì thì mình hợp với ngày lẻ thì phải chọn ngày lẻ mình hợp với tháng lẻ thì mình chọn tháng lẻ rồi mình hợp với mình bây giờ hoàng đạo của mình là giờ lẻ thì mình phải chọn cái giờ lẻ để mình xuất hành đi làm việc đi làm ăn xa đi ký kết hợp đồng đó gọi là cái, cái khung giờ hoàng đạo của từng tuổi nó sẽ khác với khung giờ hoàng đạo của của 12 12 tháng này đấy nhá các bạn nên để ý thì cái, cái, cái các bạn xem cái khung giờ hoàng đạo và cái ngày hoàng đạo ngày hắc đạo rồi là à, giờ hoàng đạo và giờ hắc đạo ở trong cái lịch cái lịch treo tường của nhà chúng ta thì chúng ta nên xem vào ngày âm lịch xem vào lịch âm âm của mình nhé nói thì video của mình đến đây cũng kết thúc rồi các bạn nhé thì đó thì các bạn thấy cái video này mang lại nhiều hữu ích đấy cho các bạn để các bạn à, xem các bạn tham khảo để mình tự mình xem mình tự mình có thể làm các bạn có thể xem cái vấn đề này về ngày khai trương của các bạn vẫn được ngày cưới gái mà vẫn được nhé đấy cái còn về cái vấn đề mà mà mà mà mà mà mà, mà về cái cái cái, cái tháng cái cái tháng mà có ngày hoàng đạo và giờ hoàng đạo chi tiết hơn nữa thì mình sẽ làm video sau mình sẽ chia sẻ các bạn về vấn đề đó là tính giờ hoàng đạo của Ờ, từng tuổi theo ngày rồi theo tháng luôn nhá thì mình sẽ làm video sau chứ còn video này mình chỉ làm về là để mình chỉ chia sẻ về vấn đề là hắc đạo và hoàng đạo để cho các bạn nắm được trước rồi mình sẽ chia sẻ sau về vấn đề là trong vòng 12 tháng sẽ có tháng riêng là có những ngày nào ngày nào mình sẽ tính toán mình tính ra rồi mình sẽ chia sẻ với bạn là trong tháng riêng tháng 1 là có mấy cái giờ ngày hoàng đạo có mấy giờ hoàng đạo mình sẽ chia sẻ với các bạn trong cái clip tiếp theo nhé thì video của mình đến đây là kết thúc thì mong các bạn là ủng hộ cái kênh của mình chia sẻ video này cho mọi người cùng xem rồi để mình cái kênh mình phát triển mình sẽ làm nhiều hơn nữa chia sẻ nhiều hơn nữa cho các bạn xem để các bạn tự cái kênh mình là các bạn có thể tự xem cho chính bản thân mình cho chính gia đình của mình nhé thì đó xin cảm ơn các bạn rất là nhiều nhé xin chào tạm biệt các bạn